Đấy. Sau đây là tôi phổ biến à, để mọi người được dùng phân silic để chăm và trồng lan rất có hiệu quả. Lan hoa rất bền lâu không tàn mà phân silic là loại phân tan chậm cho nên là lại hợp với những uh, giá thành để cho mình được chơi lan hay là để à, mọi người cùng được chơi vậy à, tôi làm cái chương trình này đây để tôi quay để mọi người được nhìn thấy trong những cái chậu lan tôi đều sử dụng phân silic rất là tốt Đấy. hoa nở rất nhiều bền lâu tàn phân sử dụng ừ, trên nền mặt của nó rất tan chậm và lâu bền đấy nụ ờ, hoa trên thân rất nhiều mà hoa nở rất bền rất lâu nụ rồi nụ hoa này nhiều quá này tươi nụ to Hoa to à.